phải chăng khoa học và triết học gia đều là người một nhà? Nhà vật lý học đoạt giải Nobel người Đức là Heisenberg đã từng nói một câu như thế này, thay vì nói tôi là nhà khoa học, thì hãy gọi tôi là triết học gia. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu đi sâu vào sẽ phát hiện được triết học là những điều có giá trị thực tiễn, ví dụ những từ như thế giới hay vũ trụ. Đều mang trong nó quan điểm triết học và cả khoa học. Điều này được giải thích như thế nào? Trong video khai màn kênh YouTube chính thức Thiên Lượng thời phân đăng ngày 14 tháng 4 năm 2019, giáo sư Trương Thiên Lượng đã giới thiệu ba chuyên mục chính của kênh, đồng thời phân tích rất rõ ràng dễ hiểu về triết học, khoa học, mối quan hệ triết học khoa học sử học hay như tại sao người ta nói kinh sử bất phân gia. Đồng thời kèm theo lượng thông tin rất có tính tham khảo như sau: ba chuyên mục kinh, thiên lượng thời phân và câu chuyện thay đổi quan điểm triết học của Einstein. Giáo sư trương phân kinh thành ba chuyên mục. Thứ nhất là chính luận thiên hạ, nơi đàm luận cách nhìn của cá nhân về các vấn đề thời sự, cũng có lúc trình bày một số tin tức mới. Thứ hai là sử hải dương phàm, biển sử dương nguồn, nơi để giáo sư trương giảng sử vốn chứa rất nhiều trí huệ. Thứ ba là triết tư tâm ngữ, suy nghĩ minh triết, lời nói thật tâm, nơi đàm luận về các vấn đề có tính sâu sắc như xã hội học, nhân tính, tính cách con người, vân vân. Chuyên mục thứ ba nghe có vẻ cao thâm, dễ làm khán thính giả bỏ chạy vì thông thường người ta thích xem những video vui vẻ vui nhộn, nhưng giáo sư Chương kể một câu chuyện về Einstein như sau. Einstein là một nhà vật lý học bậc thầy thời cận đại, cũng là người đặt định cho vật lý hiện đại. Khi vừa mới tốt nghiệp, Einstein chưa tìm được một công việc lý tưởng, ông chỉ là nhân viên nhỏ trong cục cấp bằng sáng chế Thụy Sĩ. Đối với người thông minh như ông, việc kiểm tra các bằng sáng chế có đúng quy định hay không là một điều rất dễ dàng. Vì vậy ông có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, đôi lúc có biểu hiện như Ngây người Ông từng ngây người ngồi trong xe buýt đi qua thành phố Bơm nơi có một chiếc đồng hồ rất lớn và rất nổi tiếng. Lúc đó trong đầu ông nổi lên một cơn bão. Ông nghĩ, khi chúng ta nhìn thấy vật gì đó, trên thực tế là do ánh sáng phản xạ gửi đến mắt chúng ta, cho nên mới thấy được nó. Einstein đột nhiên nghĩ, thời khắc hiện tại, ví dụ như 9 giờ, nếu ở thời điểm này mà tôi bắt đầu di chuyển với tốc độ ánh sáng, kiểu như khi ánh sáng chiếu vào mắt thì bắt đầu di chuyển với tốc độ ánh sáng. Kết quả tạo thành điều gì? Chính là tất cả ánh sáng phát ra sau khoảnh khắc này không thể chiếu vào mắt nữa. Tất cả những gì nhìn thấy đều là khoảnh khắc chính gi này, nói cách khác, thời gian như ngưng động. Einstein phát hiện rằng khi di chuyển với tốc độ ánh sáng thì thời gian ngừng lại. Lúc này ông ý thức ra một vấn đề, thời gian không phải là một khái niệm bất biến, nó liên quan đến tốc độ chuyển động. Einstein nói lúc đó cảm hứng tràn ngập trong đầu mình. Trong năm ấy, Einstein đã xuất bản 4 bài luận văn, một trong số đó là thuyết tương đối hẹp. Bây giờ thuyết tương đối hẹp trở thành kiến thức chung ở đại học, nhưng lúc đó lại là một vấn đề mà chưa ai nghĩ đến, nó chính là đột phá lớn trong vật lý hiện đại. Từ cơ học cổ điển của Newton đến thuyết tương đối của Einstein, đột phá này không phải dựa vào quan trắc trong quá khứ sau đó đưa ra giả thiết rồi nghiệm chứng, mà là cách nhìn thời không, thời không quan của Einstein đã phát sinh thay đổi, Thế giới, vũ trụ là khái niệm thời không, cũng là khái niệm triết học. Là một người am hiểu khoa học và triết học, giáo sư Chương phát hiện, thời không quan phát sinh thay đổi chính là triết học phát sinh thay đổi. Giáo sư Chương giải thích rằng, hoàn cảnh sinh sống hiện tại của chúng ta được gọi là thế giới, tiếng Anh là vua. Một điều lạ là trong khái niệm truyền thống Trung Quốc không có từ thế giới, mà đây là từ vựng do Phật giáo Ấn Độ đưa đến. Cái gọi là thế, trên thực tế là khái niệm thời gian tham. Còn giới chính là khái niệm không gian dimension. Do đó trên bề mặt, từ thế giới chính là thời không, thời gian và không gian. Đạo lý đồng dạng nói rằng chúng ta sinh sống trong vũ trụ, tiếng Anh là universe. Từ văn tự bề mặt mà giải thích vũ trụ, kỳ thật cũng là khái niệm thời không. Bởi vì khi tra từ điển, trên dưới mười phương gọi là vũ, tức khái niệm không gian. Từ xưa đến nay gọi là trụ, đây là khái niệm thời gian. Do đó vũ trụ cũng là thời không, thế giới cũng là thời không, thời không cũng là thời không. Chỉ là vật lý học gọi là thời không, Phật giáo gọi là thế giới, người Trung Quốc gọi là vũ trụ. Trên thực tế nó chỉ là một khái niệm. Quay trở lại câu chuyện của Einstein, khi thời không quan của ông phát sinh thay đổi, trên thực tế là thế giới quan của ông cũng phát sinh thay đổi, vũ trụ quan của ông cũng phát sinh thay đổi. Nói cách khác, khi Einstein nhìn vũ trụ và thế giới một lần mới, ông sản sinh ra một loại triết học mới. Trên thực tế ở thời đại Einstein, hầu như mỗi bước phát triển khoa học trọng đại đều có đột phá với tư tưởng triết học lúc bấy giờ. Có một nhà vật lý học rất nổi tiếng tên là Heisenberg, lúc còn rất trẻ, 31 tuổi, đã đạt giải thưởng Nobel. Khi đó ông đề xuất nguyên lý bất định, tức nguyên lý về tính bất xác định trong cơ học lượng tử. Sau này Heisenberg đã nói một câu, thay vì nói tôi là nhà khoa học thì hãy gọi tôi là triết học gia. Giáo sư chương kể những câu chuyện trên là muốn nói rằng khi quan niệm triết học của một người phát sinh thay đổi thì toàn bộ phương thức nhìn thế giới đều phát sinh thay đổi. Trong chuyên mục triết tư tâm ngữ, giáo sư chưa muốn đưa ra giới thiệu cho mọi người một loại triết học như thế. Triết học rất gần gũi và có tính ứng dụng cao. Triết học rất gần gũi. Giáo sư chương nói rằng, trong truyền thống Trung Quốc, cách nhìn đối với triết học không giống những gì chúng ta tưởng tượng là những thứ rất xa vời. Thực tế lại không phải như vậy. Lúc nhỏ người Trung Quốc đã học thuộc lòng Tam Tự Kinh. Bản thân câu nhân chi sơ, tính bản thiện liên quan đến vấn đề tính thiện tính ác, chính là liên quan đến vấn đề nhân tính, tính cách con người, liên quan đến một loại triết học của Nho gia. Giáo sư Chương nói thêm, người hiện đại có thể không tin những điều của đạo gia như thái dược luyện đan, thái thuốc luyện đan, đạo trường sinh. Nhưng chúng ta rất khó tránh khỏi phương thức tư duy của đạo gia như phúc họa tương ỷ, phúc họa dựa nhau, tức phúc họa có thể chuyển hóa. Bá cực tất phục, bỉ cực thái lai, ý nói vật cực tất phản. Thiên lý chi hành thủ ư túc hạ, hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân. Thận trung như thủy tắc vô bại sự, cẩn thận từ đầu đến cuối sẽ không thất bại. Vân vân. Rất nhiều điều lão tử giảng đã trở thành thành ngữ, trên thực tế là một loại triết học của đạo gia. Lão tử giảng một câu như thế này, vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dị chí vô vi. Ý tứ là, việc học thì càng ngày càng tăng, việc đạo thì càng ngày càng giảm, giảm lại càng giảm, đạt đến vô vi. Việc học thì mỗi ngày nhiều hơn một ít để tiến bộ, nhưng vi đạo, ví như muốn tu luyện thì mỗi ngày phải giảm một ít trong câu này ít nhất lão tự thấy vi học và vi đạo có sự khác biệt. Trong triết tư tâm ngữ, giáo sư trương hy vọng đàm luận về vi đạo nhiều hơn. Có người cho rằng nếu nắm vững triết học sẽ trở thành người thông minh tuyệt đỉnh. Cũng có thể như vậy, nhưng giáo sư chưa nhìn nhận thêm rằng ít nhất nếu không nắm được triết học thì sẽ quyết thiếu trong phương pháp phân tích, độ sâu trong góc độ nhìn nhận, tính toàn diện của vấn đề vân vân. Vậy hai chuyên mục còn lại có quan hệ gì với triết tư tâm ngữ? là nhà sử học và chuyên gia phân tích thời sự, giáo sư chưa nhìn nhận rằng, sau khi nắm vững triết học, bạn sẽ có một góc nhìn hoàn toàn mới đối với lịch sử và cuộc sống hiện thực. Giáo sư Chương đưa ra ví dụ về hình học phẳng. Khi học hình học phẳng, ví như hình học phẳng Euclid, chúng ta có thể thấy rất đơn giản, chỉ có vài tiên đề nhìn qua là hiểu, kiểu như qua hai điểm, không trùng, ta vẽ được đường thẳng. Nhưng khi chúng ta làm đề bài tập, chúng ta sẽ phát hiện mình chưa hiểu, bởi vì một số chứng minh hình học rất phức tạp, vì vậy, khi không ngừng làm bài tập, chúng ta sẽ củng cố được hiểu biết của mình về các tiên đề. Đối với triết học cũng như thế. Triết học chân chính sau khi đến một tầng cao nhất định, kỳ thực vô cùng đơn giản. Nhưng đợi đến khi gặp chuyện thật sự, ví như những chuyện xảy ra hiện nay hoặc vào thời cổ đại, bạn vẫn phát hiện có rất nhiều vấn đề bạn không biết nó là chuyện gì. Do đó chuyên mục triết tư tâm ngữ như là một tổng kết cho hai chuyên mục kia, hiểu được triết học của đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ phân tích được cục diện chính trị của tổ chức này. Có người sẽ nói rằng giáo sư Chương giảng rất náo nhiệt, trên thực tế liệu giáo sư Chương có thấy rõ không? Giáo sư Chương đã kể ra hai câu chuyện. Thứ nhất là vào ngày 6 tháng 2 năm 2012, Vương Lập Quân chạy từ Trùng Khánh đến Đại sứ quán Mỹ ở Thành Đô. Đây là sự việc rất lớn khi đó. Lúc ấy rất nhiều người phân tích rằng Bạc Hy Lai sẽ không bị sao, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp khai mạc Đại hội 18, cho rằng tâm thái của đảng Cộng sản Trung Quốc là duy trì ổn định, ngăn chặn tổn thất, không muốn bộ chính trị có xáo động quá lớn. Còn có người cho rằng Bạc Hy Lai sẽ giữ chức vụ nhàn rỗi khi đến Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, thậm chí nói rằng Bạc Hy Lai vẫn còn hy vọng làm thượng ủy bộ chính trị. Nhưng hai ngày sau sự kiện Vương Lập Quân tức ngày 8 tháng 2 năm 2012, giáo sư Chương đã viết lượng lớn bài viết nói rằng Bạc Hy Lai sẽ gặp vấn đề, thậm chí nói rằng đến lưỡng hội, Bạc Hy Lai sẽ bị bắt, khi người khác nói Bạc Hy Lai vì sao không gặp chuyện, giáo sư Chương đã dự kiến được bước tiếp theo chính là Chu Vĩnh Khang sẽ bị bắt. Đây là dự đoán khá táo bạo thời đó, bởi vì từ sau cải cách mở cửa, Đảng Cộng sản Trung Quốc có luật bất thành văn là hình bất thượng thường ủy, hình phạt không áp dụng lên thường ủy, khi đó Chu Vĩnh Khang là thường ủy Bộ Chính trị. Cho nên nhiều người cho rằng việc bắt Chu Vĩnh Khang là điều không tưởng, nhưng đến ngày 13 tháng 2 năm 2012, một tuần sau vụ Vương Lập Quân, khi Bạc Hy Lai còn chưa ngã ngựa, giáo sư trương đã dự đoán Chu Vĩnh Khang sẽ gặp chuyện. Giáo sư trương đã viết loạt bài huyền cơ 24 lần dự đoán chính xác cục diện chính trị Trung Quốc, trong đó có cột hiển thị ngày giáo sư trương dự đoán và cột ngày ứng nghiệm. Tại sao giáo sư trương làm được như vậy? Giáo sư trương giải thích rằng đây là việc rất đơn giản đối với bản thân mình, đồng thời cũng dễ lý giải khi nhìn thông lệ chốn quan trường đảng Cộng sản Trung Quốc, thì việc quan chức cấp phó quốc gia ngã ngựa trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã hình thành từ năm 1997. Cho nên việc Bạc Hy Lai ngã ngựa là điều dễ hiểu. Khi Tập Cận Bình bắt Chu Vĩnh Khang, ông đã phá vỡ luật bất thành văn của đảng Cộng sản Trung Quốc là hình bất thượng thường ủy. Nếu hiểu được hình thức triết học của đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta sẽ biết rằng việc Tập Cận Bình sửa đổi hiến pháp để kéo dài nhiệm kỳ là điều bất đắc dĩ mới làm bởi vì khi ông phá vỡ luật bất thành văn, bản thân ông lâm vào nguy cơ sẽ bị thanh toán trong tương lai. Dù người khác có lăng mạ ông như thế nào, ông vẫn phải làm bởi vì nó liên quan đến an toàn trong tương lai, thậm chí tính mạng của người trong gia đình ông. Giáo sư trương đưa thêm ví dụ về chiến tranh thương mại. Nhiều người cho rằng thương chiến này sẽ ảnh hưởng đến kinh tế đảng Cộng sản Trung Quốc, khiến tổ chức này rớt đài. Cho nên có thể nhiều người từ vấn đề sản xuất dư thừa của ngành công nghiệp Trung Quốc, tỷ giá hối đoái hay bong bóng bất động sản để suy nghĩ chiến tranh thương mại sẽ ảnh hưởng đến xu hướng chính trị của đảng Cộng sản Trung Quốc. Đứng từ góc độ kinh tế, người ta vẫn cảm thấy rằng dù thương chiến có thành hay không cũng là một đòn giáng mạnh vào đảng Cộng sản Trung Quốc, thậm chí dẫn đến khủng hoảng chính trị. Nhưng nếu hiểu được triết học của đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta sẽ biết rằng đây không phải là lần đầu tiên đảng Cộng sản Trung Quốc gặp khó khăn về kinh tế. Có hai thời điểm mà đảng Cộng sản Trung Quốc gặp khó khăn về kinh tế. Một là sau cách mạng văn hóa, đảng Cộng sản Trung Quốc từng nói kinh tế Trung Quốc đang bên bờ sụp đổ, Hai là nạn đói lớn kéo dài 3 năm từ 1959 đến 1962, đã có 30-45 triệu người Trung Quốc, nửa số dân Việt Nam bây giờ, chết đói. Nhưng đảng Cộng sản Trung Quốc có sụp đổ vì vấn đề kinh tế này không? Không. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã củng cố chế độ chuyên chính của mình vào thời ấy, sau đó sử dụng các chủng các dạng bạo lực để duy trì chính quyền. Điều giáo sư chương muốn nói đó là, khi xem vấn đề kinh tế, chúng ta không nên cục hạn, chỉ đứng tại góc độ kinh tế, mà nên từ góc độ chính trị nhân tính vân vân để suy nghĩ, như thế chúng ta mới có góc nhìn hoặc kết luận khác với người khác. Kinh và sự bất phân gia Giáo sư chương đề cập thêm về chuyên mục Sử Hải Dương Phàm và chính luận thiên hạ. Sử Hải Dương Phàm trên thực tế là lấy sử để giải thích triết học. Thời Trung Quốc cổ đại thì kinh và sử không tách rời. Người Trung Quốc thời xưa có một cách nói là cư nhật đọc kinh, nhu nhật đọc sử, ngày nắng đọc kinh, ngày mây đọc sử, nói cách khác là thường xuyên đọc kinh sử, hoặc câu kinh sử bất phân gia. Giáo sư chương lấy ví dụ về cuốn tứ khố toàn thư của vua Càn Long gồm bốn bộ kinh, sử, tử, tập. Kinh là kinh điển của Nho Gia, trên thực tế cũng là triết học của Nho Gia. Sử chính là thông qua lịch sử mà giải thích kinh điển. Ví như Tư Mã Quang viết tư trị thông giám, chính là dùng một số hiện tượng lịch sử để nói hoàng đế vì sao nên nhân chính, nên chính trị nhân nghĩa, bởi vì khổng tử giảng là thế này thế kia, lịch sử phát sinh sự kiện này kia đều chịu theo một bộ triết học của Nho gia. Do đó Tư Mã Quang cũng là dùng lịch sử để giải thích kinh điển. Đây là kinh và sử trong tứ khổ toàn thư. Tử là học thuyết ngoài Nho gia, giống như chư tử thời tiên tần, hàng phi tử, trang tử, tôn tử, mạnh tử, mặt tử, bao gồm cả những điều của thích giáo vân vân. Đây đều là tư tưởng triết học. Những tư tưởng này đều quy về tử, vì thế cả kinh và tử đều quy về triết học. Sử thì giải thích kinh, còn tập là để gia tăng văn tài, tài văn chương, kiểu như thi tập, tập thơ. Đây là lý do vì sao Trung Quốc cổ đại có câu kinh sử bất phân gia. Tuy rằng không nói quá chi tiết, nhưng chỉ với vài câu chuyện dẫn dắt cùng những nét phát thảo sơ khởi, giáo sư trương đã cho chúng ta nhìn nhận khái quát về tư duy và góc nhìn độc lập để có thể tự mình phân tích thông tin. Đồng thời từ những chia sẻ trên, chúng ta cũng thấy được tầm quan trọng của việc ôn cố tri tân ôn cổ minh kim cũng tức là tính quan trọng của lịch sử trong việc soi chiếu những vấn đề hiện tại. Tất cả cũng là những điều giáo sư chương gửi gắm trong khẩu hiệu set slogan của kênh youtube cá nhân, với hy vọng mỗi người có thể dần làm được, dùng trí huệ cổ xưa cùng những kinh điển bất hủ để bén màn sương che mờ hiện thực thiên lượng thời phân. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất